có nôn rồi chạy từ từ thôi trời ơi từ từ tóc vuốt tóc dữ lắm chị ơi dạ. rớt đồ kìa đâu tại chạy lẹ quá coi chừng rớt đồ thôi nhắc đâu, gì đó mà tưởng, tưởng đâu rớt vàng lộn <laughs> chưa mà chưa có tiền sao rớt để chào cái nè xin mời dạ lê trai xin Lê, Lê Trai xin chào quý vị khán giả Chào MC Bạch Công Khanh Và dạ, đội của em đã bàn bạc rất là kỹ lưỡng Và xét về cái tuổi thanh xuân ừ. Thì Đội của tụi em tên là 17 18 Hết Là 1718 Không, đội người ta tên 17 18 chứ 17 ngôn ngàn gì 17 có nghĩa là đây là 17 tuổi 17 à. Tại vì á, à, là Khanh quên rồi Sao? Quên rồi, cái ngày nào tụi mình Cái năm 17 tuổi mình quen à, nhau đó Cô dâu 17 tuổi Cô dâu 17 tuổi à. là bắn ráp À, đó là một bài hát thôi kêu Trang ơi 17 tuổi đi em Là 17 10 năm sau vẫn là 17 Là dính cái tên nó luôn Dính luôn 17 luôn à. Là bây giờ gặp anh Trung nữa Anh Trung xem xem nhau Nhiều khi mình phải sống đúng với độ tuổi của mình nha anh Là 18 17, tuổi 18 đó Không phải chỉ cần mái tóc là có thể tin điều đó nha anh Rồi chốt lại nha 17, 18 Dạ 17 gạch cái 18 Ok, đồng ý luôn. Xin giới thiệu đội 17 18 Dạ, khó quá. Không biết là ngày hôm nay họ tham gia cuộc thi này họ mang được bao nhiêu tiền về chứ nãy giờ làm khó MC lắm rồi. 17 triệu Tôi 8. hứa luôn chút xíu nữa gặp các câu hỏi, câu nào tôi cũng làm cho mọi người phân tâm. Wow! Cậu ba, đừng có như vậy. Tụi em còn nhỏ lắm cậu ba. Cậu phải thương tụi em mới đúng chứ. Ủa, vậy là các bạn quên rồi. Các bạn nhớ cậu ba mà các bạn không nhớ đúng độ tuổi của cậu ba. Cậu ba mấy Nhiêu? tuổi? 16. Em thương anh thương chị đi em ba em ba bé ba ừ. chị hai ở nhà chị hai thương cưng nhất á dạ mấy phim của cưng chị dốt cho cưng không đó dạ dốt tên là vô à. te là vót á à. mà đến nay em vẫn chưa có cái giải nào luôn ủa chị dốt em, em xua chứ phải tại chị thôi được rồi nói tới đây là chúng tôi cũng đã thấy được cái độ duyên dáng cái sự thú vị của cặp đôi này rồi rất là dễ thương dạ, có 17, 18 thân mến Ê. dễ thương là có rồi đó dạ. tuổi thì cũng trẻ rồi đó dạ. có cái gì dễ thương hơn để tặng cho khán giả không có chứ dạ, mời dạ. dạ. năm mươi bảy tuổi em đi lấy chồng trong nhà đục chiều phần gái sang sông rap luôn ngày xưa lấy chồng thì buồn ngày nay không lấy còn buồn hơn xưa hey, hey. đu đưa không phải là hư đu đưa là để mình đi lấy chồng hey, mình hey. chồng anh à, anh bao nhiêu bến mộng trong đời mà trang bên đục tình trang nằm ngồi tiêm trắng lá đổ muôn chiều gió mưa tiêu điều Trang xót xa nhiều áo Mọi người có để ý không? Hình như cô dâu này ăn hơi nhiều đậu phộng ha Khen quá khen luôn Lần trước nhớ trong hơn mà Tại vì á, hồi nãy trước khi lên đây ăn xoài chấm muối nhiều quá ừ, ừ, Còn đủ tôi ăn nữa Thưa quý vị, hai đội chơi đã ra mắt với quý vị rồi Và bây giờ chúng ta hãy đón xem chương trình đêm nay Để xem cuộc chiến của họ kích tính như thế nào Hãy bắt đầu năm vòng vàng kỳ ảo một bên 10 triệu, còn một bên thì 6 triệu đồng Bên Ôi. kia bên kia được 10 triệu thì bên đây phải 7 triệu tại sao tại vì nãy phân tích đúng anh mới khen em thì mới được một triệu tiền phân anh, tích đúng anh rút tiền túi ra để cho em yên tâm anh gà em xin hoài hết trời chương trình này là em xin làm gì đam mê thôi thiệt không yeah sao thấy mỗi xong chương trình thấy mua căn nhà vậy bậy bạ <laughs> thưa quý vị chúng ta cùng bắt đầu vòng thứ ba của chương trình năm vòng vàng kỳ ảo